哇。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 Kính gửi đến quý Phật tử lời kính chúc vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường, Nam mô thường an lạc Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa quý Phật tử thân mến, khổ đau xuất hiện trong đời sống của con người được ví như một căn bệnh ung thư. Nếu chúng ta không biết phương cách để chuyển hóa để xử lý thì những nỗi khổ niềm đau đó không phải chỉ đem đến tự thân của chúng ta ngay trong đời sống hiện tại mà nó còn là một cái mối họa di truyền cho đến đời sau cũng như không phải chỉ đau khổ cho tự thân mà có lúc chúng ta làm khổ đau cho những người chung quanh học phật sẽ giúp cho chúng ta có được cái phương pháp để chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau trong tất cả những pháp môn tu tập mà Đức Phật chỉ dạy chính là những phương pháp, là những nghệ thuật để giúp cho chúng ta chuyển hóa khổ đau và kiến tạo đời sống an vui hạnh phúc. Có tám muôn bốn ngàn pháp môn, nhưng vì thời gian của chúng ta chỉ có một tiếng mấy đồng hồ, do đó con xin trích dẫn vài phương pháp để giúp cho quý Phật tử lấy đây làm nghệ thuật chuyển hóa nỗi khổ niềm đau của mình kiến tạo niềm an vui và hạnh phúc ngay trong hiện tại và cả tương lai và hôm nay con xin mạng phép mượn đề tài nghệ thuật chuyển hóa khổ đau làm món quà Phật Pháp kính chia sẻ cùng toàn thể quý vị Thưa quý Phật tử, khi nói đến khổ đau thì ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua phải không quý vị? căn bản thì có những cái khổ về thân có những cái khổ về tâm có những cái khổ do hoàn cảnh con nói thí dụ khổ về thân đó là già bệnh chết rồi cái khổ về tâm đó là gì vậy thưa quý vị mình mơ ước mong cầu mà không được như ý hoặc là thương yêu mà phải xa lìa quán thù mà phải hội ngộ đó là cái khổ thuộc về phần tâm lý còn cái khổ do hoàn cảnh thí dụ như hoàn cảnh gia đình gặp chồng sáng xỉn chiều sai tối lai rai dài xị con ngỗ nghịch bất hiếu hoặc là vợ tối ngày thị phi đầu trên sấm dưới không lo việc nội trợ ở nhà gia đình thì có biết bao nhiêu hoàn cảnh khổ đau trong cuộc sống này mà tất cả chúng ta Sống ở giữa cõi đời phàm tục Nhất là trong cảnh giới ta bà này Xin thưa quý vị Ai cũng có khổ hết Mà trăm ngàn vô lượng thứ khổ Cho nên Đức Phật đã từng dạy Nhân sanh đa khổ Đời người lắm nhiều đau khổ Quý vị ơi Từ khi chúng ta mở mắt Lọt lòng Cho đến khi nhắm mắt xuôi tay Thật sự ra Những nỗi khổ niềm đau đó Nếu mà dòng nước mắt mình chảy ra vì sự khổ đau nhóm chứa lại thì nhiều hơn cả nước trong bốn biển bao la cho nên đức phật đã từng dạy nước trong bốn biển có bao nhiêu nước mắt so ra mới thật nhiều khóc nỗi khổ đau đường sinh tử sao ta cứ mãi thả xuôi chiều hôm nay có được cái cơ duyên thân cận tam bảo nghe học chánh pháp quý vị hiểu được đạo lý qua lời Phật dạy cái nghệ thuật để giúp cho chúng ta chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống hiện tại để xây dựng bình an và hạnh phúc giải thoát cho chính mình đây có nhiều phương cách lắm nhưng hôm nay con xin chia sẻ vài phương cách nghệ thuật để chuyển hóa khổ đau qua phương cách thứ nhất đó là chúng ta phải quán về mặt so sánh so sánh như thế nào thí dụ như trong cuộc sống hiện tại của quý vị có người bệnh tật trên thân rất là nhiều nhưng bằng một lối so sánh chúng ta quán niệm như sau cái bệnh trên thân của mình bây giờ so với một số người mình chẳng là gì cả vì sao vậy mình có đau nhức đi không nổi ăn không ngon ngủ không yên nhưng mà với một cách so sánh chúng ta thấy rằng còn có biết bao nhiêu người giờ này họ mắc phải những căn bệnh nan y không phải dễ dàng giống như chúng ta nói đây đi tới đi lui dễ dàng không có đâu quý vị có người nằm một chỗ luôn như trường hợp chúng ta từng thấy là có người muốn chết mà chết không được muốn sống mà sống không yên còn chúng ta bây giờ hân tuy có bệnh chứ không phải mạnh khỏe nhưng mà so sánh còn đỡ hơn một số người rồi có nhiều người nói tôi làm ăn cứ bị thất bại hoài không có dư giả gì hết nhìn thấy đầu trên sớm dưới người ta xây nhà người ta mua xe còn mình sao mà làm đầu tắt mặt tối ba bữa ăn chỉ đủ thôi à đâu bây giờ quý vị so sánh chút xíu nữa đi mình có ba bữa ăn hàng ngày có cơm ăn nè có áo để mặc nè có nhà để ở hỏi còn muốn gì nữa quý vị còn có nhiều người cơm không đủ ăn áo không đủ mặc không có nhà để ở người ta còn khổ hơn mình nhiều mình chẳng là gì cả so sánh như vậy các quý vị bằng lòng với đời sống hiện tại của chính mình rồi có trường hợp cái cô phật tử cô đi đến chùa theo cổ than giảng cổ nhờ khuyên con gái của cổ cổ mới nói sư cô ơi sư cô khuyên giùm con gái của con hôm nay con có dẫn nó đi chùa đó sư cô khuyên giùm tối ngày nó đi làm từ thiện mà đi làm riết cái nó bỏ bê việc nhà để đi theo quý sư cô ở chùa này chùa nọ chùa kia làm từ thiện ở đâu hoặc là đến chùa nó làm công quả nó tham dự khóa tu nó đi cả 10 ngày có khi nửa tháng nó mới về nó không lo làm ăn gì hết trơn á giờ sư cô khuyên dùm con gái của con làm gì làm cũng phải dành thời gian cho gia đình của mình cái con mới kể cho cô nghe nói cô ơi nếu mà phải chi con gái của cô á nó đi kết bè kết bạn theo những bạn xấu đi ăn chơi đi quậy quọ đi làm những điều sai trái tội lỗi thì cô khuyên lơn thì phải rồi còn cô đi làm từ thiện mà con của cô đi làm từ thiện mà tốt quá rồi con của cô đi đến chùa để làm công quả thì đó là điều tốt quá rồi thì con mới kể cho cô nghe là không có bao lâu hết mới đây có mấy ngày thôi thì cũng có một cô này cổ dẫn đứa con gái đến cái cô mới nói cô ơi cô con gái của con nó không có lo học hành gì hết trơn rồi tối ngày nó tụ tập bè bạn con sợ nó đi chơi rồi cái nó hư hỏng uổng đời con gái mà con khuyên nó không có nghe con mong sao á cho nó đi đến chùa nó học phật nó nghe kinh con kêu bữa nay con dẫn nó đến chùa cho nó làm công quả rồi con khuyên nó rảnh thì con đưa nó đến chùa để nó tu tập theo quý cô mà cô nói dùm con một lời đi để cho nó biết đi chùa nó biết nghe pháp nó biết ăn chay nó biết niệm phật nó biết làm từ thiện con mong mỏi có nhiêu đó thôi cái con mới nói cô thấy chưa cha mẹ người ta mong muốn con đi đến chùa làm công quả muốn con đi làm phước mà nó không chịu nó đi chơi không à còn con của cô nó đi làm từ thiện vậy quá tốt rồi cô phải trợ duyên tạo cái thuận duyên cho con của mình cái cổ nghe kể con gái của người ta như vậy còn con của cổ đi đến chùa mà cổ muốn ngăn cản đi làm từ thiện thì cổ nói là bỏ bê việc nhà cái cổ nói vậy cổ nghe câu chuyện này xong rồi về cái cổ hết cản rồi mà cổ còn tạo cái thuận duyên cho con gái của cổ nữa cái đó là một cái phương cách để chúng ta quán so sánh đó quý vị để mình chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau của mình rồi có trường hợp nữa cái cô phật tử này cổ đi đến chùa cái cổ mới nói sư cô ơi sư cô làm ơn giúp dùm con để khuyên lơn ông chồng của con từ khi ông phát tâm đi đến chùa ông ăn chay ông niệm phật rồi về cái ông lo tụng kinh niệm phật không à ông không có quan tâm đến việc nhà cái việc đồng án khi sáng ra ông chưa từng bao giờ nói với con một câu nào trong ngày chứ tối ngày ông cầm sau chủ ông lâm râm ông niệm phật rồi cái sáng cái ông đi ra đồng ông đi ra đồng ông đi bơm nước ông đi tưới phân xong rồi cái ông đi về ông về là bắt đầu mặc áo tràng lên ông ngồi ông tụng kinh tối ngày bây giờ mẹ con của con cũng không có một cơ hội để ngồi chung với ổng để mà gia đình mình có một cái sự hạnh phúc ấm êm để chia sẻ tâm sự điều gì ổng chỉ biết niệm phật tụng kinh thôi cái con mới nói cô ơi cô cô có một người chồng biết lo tu như vậy là cô có phước quá rồi cô còn muốn gì nữa không lẽ cô muốn chồng cô là đi ăn đi nhậu rồi đi quậy quọ vậy cô chịu hay sao bây giờ chồng cô đã buông bỏ hết muôn duyên lo tu là tốt lắm rồi cô biết không có nhiều người cũng đến đây nè và than thở khóc lóc nói khổ quá à gặp ông chồng sáng xỉn chiều sai tối lai rai dài xị ông nhậu nhẹt về ông đập ông phá không phải phá nhà phá cửa không mà đánh vợ đánh con còn làm mất an ninh trật tự sớm giềng làm cho người ta phiền hà không biết làm sao để hướng dẫn cho ổng quy hướng tam bảo để ông biết đi chùa ông biết ăn chay biết niệm phật còn chồng cô biết ăn chay biết niệm phật mà cô còn chưa vừa lòng nữa hay sao cái từ đó về sau là cổ hết phiền hà cái vấn đề mà ông chồng à, chỉ biết tụng kinh niệm phật đi chùa có hết phiền hà luôn bằng một cái sự so sánh như vậy chúng ta sẽ chuyển hóa được những cái bực bội những cái gút mắt của chúng ta những cái bế tắc của chúng ta trong cuộc sống này chỉ bằng cái phương pháp chánh tri chánh kiến chánh tư duy để quán về mặt so sánh như vậy rồi có những lúc chúng ta không bằng lòng với đời sống hiện tại quý vị nói rằng sao mà cái số tôi nghèo dữ vậy người ta bằng tuổi như tôi mà tôi người ta nhà cao cửa rộng có tiền có bạc có con cháu nó lo lắng đầy đủ sao mà tôi không được như vậy à, rồi cái mình phiền hà mình than thở mình buồn mình hận mình trách người này mình hờn dỗi người kia bây giờ quý vị so sánh lại coi con của mình tuy nó nghèo đó mà nó lo cho mình ba bữa ăn như vậy quá đủ rồi quý vị nó nghèo mà nó phải nó giàu mà nó bỏ bê mình đâu tại vì nó nghèo nó lo cho mình ba bữa ăn vậy quá đủ rồi mình nhìn ra đi giờ này có những người già hơn mình con nó không nuôi có con nó nghe mà nó không nuôi nó không lo chẳng những như vậy những ông già bà cả này tuổi xế chiều mà vẫn phải đi bán từng tờ vé số đi lụm lon đi móc bọc để kiếm ba bữa ăn trong ngày dành dụm chắc móc có nhiêu tiền nó về nó lụm hết nữa chứ về nó lấy hết luôn còn bây giờ con của mình mình không làm gì hết mình tuổi già rồi mình ở nhà chỉ niệm phật ăn chay tụng kinh đi chùa mà nó cho mình ba bữa ăn như vậy là quá quý rồi quý vị Hãy so sánh như vậy để quý vị bằng lòng trong đời sống hiện tại và tạo niềm vui hạnh phúc cho mình đây là nghệ thuật để chuyển hóa khổ đau đó quý vị ơi rồi phương pháp thứ hai để chuyển hóa khổ đau trong cuộc sống đó là phương pháp chúng ta quán về mặt nhân quả cái gì nó cũng có nhân duyên quả báo hết à không có cái nhân sao có cái quả gì vì chúng ta không hiểu sâu sắc về nhân quả cho nên ta nói rằng khi khổng khi không mà tôi đang làm ăn ngon lành vậy đó cái đụng cái làm thất bại nợ nần đổ ra rồi cái phải chịu cảnh tù tội không phải khi khổng khi không đâu tất cả cái gì nó đều có nhân quả hết quý vị ơi cũng như có người lại bảo rằng tự nhiên à cái tai ương quạng quạ nó đến với tôi ngẫu nhiên tôi đang mạnh khỏe cái đùng cái đi khám bệnh cái bây giờ 11 thứ bệnh ở trên thân của mình nó đâu phải ngẫu nhiên nó phải tự nhiên đâu cái gì nó cũng có nhân duyên mới đưa đến quả báo đó cho nên gặp bất kỳ một hoàn cảnh nào nhất là những khổ đau trong cuộc sống của quý vị thì quý vị cần phải quán về mặt nhân quả chính ta đã gieo trồng cái nhân cho nên hôm nay ta mới gặp hái cái quả đó không có ai gieo rắc cho mình cho nên đừng có đổ lỗi cho ông trời quý vị ơi có nhiều người gặp cảnh khổ mới nói ông trời ơi sao ông bất công quá vậy ông khiến cho người ăn không hết kẻ lần không ra gặp khó khăn trong cuộc sống hoặc bế tắc cái gì đó thì nói rằng trời không có mắt nói vậy đó quý vị rồi nói tại cái người đó đối xử với tôi tại người đó phá hoại tôi tại người đó làm cho tôi phải điêu đứng khổ sở tại ai vậy trách người một trách ta tới mười bởi ta tệ trước cho nên người mới bạc sau bởi vì mình do do mình gieo cái nhân như thế nào thì cái quả mình gặt hái như thế đó rồi có người lại buồn phiền hờn giận bởi con của mình nó đối xử tệ bạc với mình nó ngỗ nghịch với mình nó khinh thường mình nó không có lo lắng chăm sóc cho mình trong lúc tuổi già cái buồn giận tối ngày hờn mát giận hờn hoài bỏ ăn hoài thì chúng ta quán một cách tích cực thế nào quý phật tử quý vị nghĩ coi về mặt nhân quả nếu mình hiếu với mẹ cha thì con cũng hiếu với ta khác gì nếu mình ăn ở vô nghì thì đừng mong con hiếu làm gì uổng công lắm quý vị có một gia đình nọ là phật tử nghe cô này cũng có than thở và phiền trách con cái của mình đối xử tệ bạc với mình không chăm sóc mình nhà cổ trong lúc mà cha mẹ của cổ tuổi già nghe quý vị cổ nuôi dưỡng cha mẹ cổ coi cha mẹ mình không có ra cái gì chứ xem như là cho ăn uống giống như là nuôi con vật ở trong nhà mà có khi con chó còn cưng hơn nữa còn đối với cha mẹ của mình thì xem như là một gánh nặng vậy đó và nhiều khi ông cha bà mẹ tuổi già đi đứng khó khăn nằm ngồi một chỗ thì lại mở lời mà nói như sao sao không chết đâu chết phức cho rồi đi sống để báo đời người ta rồi đến lúc mà cô này cổ tuổi già đó con cái của cổ cũng đối xử y hệt như vậy cũng đem những lời đó nói với cổ sao không chết đâu chết phức cho rồi đi sống làm chi mà đài ái người ta dữ vậy lúc này nước mắt của cổ trào ra rồi cái ai đi đến thăm cái cổ điều trách móc nói xấu con mình nói là nói đối xử với tôi tệ bạc lắm tôi rủa cho nó bị trời đánh chết đi vậy đó quý vị mà không hiểu gì nhân quả nếu chúng ta hiểu sâu sắc về nhân quả không buồn không giận không oán không trách ai đâu quý vị và mình biết rõ rằng do mình trồng dưa mình được dưa mình trồng đậu mình được đậu mình gieo nhân nào mình gặt hái quả báo đó mỗi ác nghiệp ta gây tạo là một tờ giấy nợ thôi trả hiện đời hoặc ở mai sau vay bao thì trả cũng bao xưa nay nhân quả luật nào nể ai đâu nếu tin hiểu sâu sắc về nhân quả thì khi gặp những nỗi khổ niềm đau sự bất hạnh đến với mình quý phật tử vững vàng có đầy đủ ý chí nghị lực để vượt qua chuyển nghiệp mình bằng phương cách nào vậy quý vị mình biết cái nghiệp nhân mình đã tạo rồi bây giờ mình chuyển nghiệp bằng phương cách đoạn ác tu thiện đừng gieo trồng cái nhân xấu ác nữa mọi hoàn cảnh không làm bất thiện dầu khó khăn phát triển hạnh lành dình tâm giữ ý tịnh thanh là lời phật dạy đành rành xưa nay đó quý vị như một gia đình nọ cái cô này chung sống với chồng mười mấy năm rồi quý vị rồi ông chồng có vợ bé mà lúc trước đây nha cổ cứ cằn nhằn hoài à cậu nói tôi mà biết có chồng có con mà khổ như vậy ngày xưa tôi còn con gái tôi cạo đầu tôi vô chùa tôi phức cho rồi chứ tôi đâu có ngu gì mà tôi ở ngoài đời lập gia đình có chồng có con bây giờ điêu đứng khổ sở khổ cả đời luôn ông chồng ổng lười quá không lo làm ăn gì hết mà tối ngày say xỉn nhậu nhẹt bê tha cho nên cũng buồn bực lắm cổ hay than thở rằng tôi nói thiệt nha phải ai mà vô đây lãnh nợ thế dùm cho tôi rinh cái ông này là tôi cảm ơn tôi còn lại tạ ơn người đó là gì vì đã lãnh được cái mối nợ này để trả giúp dùm cho tôi cổ thường hay nói vậy rồi không bao lâu ông chồng có vợ bé quý vị ơi cái ông đi sớm về muộn có có người khác ở ngoài rồi thì cái ông đi sớm về muộn có khi vắng nhà mấy ngày cái cổ nghe từ đầu trên đến sớm dưới người ta nói chồng bà có vợ bé rồi đó tôi thấy chồng bà đi với người khác đó cái cổ nổi sùng lên bữa đó cổ rình cổ đi bắt ghen quý vị khi cô bắt ghen rồi cái cổ nắm đầu cái cô vợ bé đó cổ đấm tơi tả luôn mà quên mất mình là phật tử quên mất tiêu mình là người Phật tử thường xuyên đi đến đục chùa biết ăn chay, biết niệm Phật, biết nói những lời lành rồi biết được cái điều nào là xấu ác, điều nào là thiện lành mà lúc mà sân lên rồi thì cũng bất chấp luôn. Cổ đánh mà cổ la ở ngoài đường, cổ chửi lộn ở ngoài đường, cổ làm quá chừng luôn. Cái cái cô vợ bé người ta quyền người ta lại luôn. Ta nói chị ơi chị, chị tha cho em lần này đi mai mốt em không dám nữa đâu, em trả chồng về cho chị đó rồi cái cô vợ bé biến đi mất mất tích luôn không có lai giảng ở dùng đó nữa rồi ông chồng ông về ông nói mày đi giành đi giật để mày mày đem về thì bây giờ mày phải lo cho tao một ngày ba bữa ăn phải hầu hạ không chịu làm gì chứ ông nói bây giờ tao không làm gì nổi chứ á ngài phải lo cho ông ba bữa ăn phải hầu hạ như vậy cái cổ thở dài cổ mới nói phải về tôi để cho cái bà đó rinh luôn cho rồi đi rồi cổ đi đánh chùa cổ than giảng cổ nói không biết bao giờ con trả xong cái món nợ này nếu mà chúng ta tin hiểu sâu sắc về nhân quả nghe quý vị kính thưa quý phật tử một điều rằng quý vị chưa trả hết nợ quý vị có muốn trốn đường nào cũng khỏi nhiều lần cậu trốn đi rồi chịu không nổi cậu trốn đi rồi nhưng mà trốn không khỏi quý vị ơi khi cổ đi đến chùa cổ nói con nhất định con cạo đầu con tu cạo giùm con bây giờ đi nói khoan đi cô ba bữa nữa đi ba bữa nữa cô không sao đâu cho cô làm công quả thời gian nhưng mà cô muốn cạo thì cũng tốt thôi nhưng mà để ba bữa nữa đi chưa chắc đâu à nha chưa chắc gì cô phát bồ đề tâm tu thiệt đâu cổ nói con nhất định mà lần này mà ông có đi đến mà ông có quỳ ông lại từ ngoài cổng chùa ông lại vô con cũng không là không nhất định là chuyến này đi tu chứ không có không có muốn ở lại để cho ông hành hạ nữa không muốn trả nợ nữa đâu cậu nói vậy đó thế con mới nói nếu như cái nợ của cô còn dù cô trốn đường trời không hỏi ổng đâu nhưng mà cái nợ đã hết rồi dù cho có muốn nắm giữ lại giữ cũng không được thôi tùy duyên đi Ê, cậu nói nhất định lần này cậu thôi thiệt mà sau cái gì? buổi chiều hôm đó ông lại chùa ông biết nói gì có dài câu thôi nha là cổ vô cổ cười tấm ta tấm đét rồi đây cậu nói sư cô nói đúng ghê vậy đó ông năn nỉ con kêu con về đi bây giờ ông sửa đổi hoàn toàn để xây dựng hạnh phúc gia đình lo cho các con ông năn nỉ từ đây ông sửa đổi ông sẽ không bao giờ nhậu nhẹt sai xỉn không lười biếng ông sẽ lo làm ăn ông có bậy bạ với người này người nọ nữa thôi con tha thứ cho ổng lần này nữa thôi con xin phép con về về cái sáng ngày hôm sau của đi đến chùa con mắt thì sưng hết nghe cái miệng thì nó rảnh lên rồi bị ông đập chứ không gì hết cái ngồi khóc ồ ồ ồ con nói hôm qua ông lợi đây ông hứa với con rõ ràng luôn vậy đó mà chiều cái ông về ông tập bè tập bạn với mấy ông say mấy ông nhậu đó bạn nhậu á rồi tiếp tục nhậu nhậu xong rồi về đánh đập con tiếp nữa này sư cô ơi nhất định lần này con thôi luôn nó nói thôi đi cô ơi cô tin hiểu nhân quả thôi cô về cô lo cô trả nợ đi vui vẻ mà trả bằng lòng mà trả nhưng mà đừng dai thêm nợ mới nữa cái cổ nói con trả mười mấy năm không lẽ bây giờ chưa hết hả nợ gì mà giữ vậy mình dai thì mình phải trả thôi à không có trốn đâu được hết đức phật đã từng dạy mà dù cho bay vút lưng trời dù cho đáy biển trốn thời được đâu dù cho nấp dưới hang sâu không nơi nào tránh quả sầu đã gieo đâu tin hiểu về nhân quả thì khuyên cô một lời là cô về cô vui vẻ cô trả nợ đi nhưng mà đừng giai thêm đừng gieo trồng cái nhân sống ác mới nữa nha cái câu hỏi giai thêm là sao vậy câu hỏi cô mỗi khi ông chửi cô cô có dám chửi lại không nó nói làm sao dám nhưng mà không dám chửi trước mặt có chửi sau lưng không có à nha hỏi ông đánh cô cô có dám đánh lại không làm sao đánh đánh lại đánh đâu có lợi ông đâu nhưng mà khi mà ông xỉn ông sai ông không còn biết gì có vô thụi ông trả thù không có à nha chính vì vậy mà chưa trả hết cái nợ nợ cũ cái dai thêm nợ mới hoài thôi đi cô ông có đánh có chửi gì cái nam mô a di đà phật tôi cầu nguyện cho ông được mạnh khỏe để cho ông giúp tôi tiêu trừ nghiệp chướng mỗi ngày bao nhiêu nợ nần gì đó tôi xin vui vẻ tôi trả cho ông hết à, mỗi ngày tôi sẽ trả cho ông trả cho hết nợ rồi thì đường ai nấy đi tin hiểu về nhân quả chúng ta không có trốn tránh quý vị có trốn cũng không trốn được nhân quả có trốn tránh khổ đau cũng không được hãy chấp nhận sự thật này vì ta gieo trồng cái nhân thì bây giờ ta phải chịu cái quả báo đó nhờ tin hiểu về nhân quả cho nên quý phật tử đây không buồn không giận không oán không trách ai cả và nên biết dừng lại những nghiệp xấu ác đừng làm nữa đừng tạo tác nữa vì sớm muộn gì bản thân của chúng ta khi đã gieo nhân rồi thì quả báo mình gặt hái hái thôi thiện ác đáo đầu chung hữu báo chỉ tranh lai tạo giữ lai trì thiện ác sớm muộn gì cũng đưa đến quả báo chẳng qua là nó đến sớm hay là đến muộn mà thôi cho nên quý phật tử tin hiểu quán chiếu về mặt nhân quả đó gặp hoàn cảnh khổ đau đến với mình chúng ta dùng cái chánh kiến chánh tư duy đó để nỗ lực phấn đấu vượt qua những nghịch cảnh khổ đau mà không buồn không giận không oán trách ai và cũng không tạo thêm nghiệp xấu ác mới nữa đây là phương pháp thứ hai để giúp cho quý vị xử lý cũng như chuyển hóa khổ đau bất hạnh trong cuộc đời mình đó quý vị quán về mặt nhân quả đi thì con có lần cũng kể cho quý phật tử nghe câu chuyện trong một cái ngôi làng nọ chùa thì ở trên sườn ở sân trường sườn đồi trên ngọn đồi còn ở dưới chân đồi thì nhiều nhà dân ở một hôm ở dưới nhà dân đây nhà của người ta bị xúc một con à, con bò đó bị xúc dây rồi xúc chuồng cái nó chạy không biết nó chạy đâu mà cái cô chủ này ông chồng thì đi rẫy rồi cổ mới đi tìm cái cũng mới lên trên đồi cái cái nhìn ở ngoài cổng chùa của nhìn vô thì ở ngay sân chùa đó lúc này vị hòa thượng đang giặt một cái y phơi ở trên xào Cổ đứng ở ngoài cổ nhìn thì cái y nó màu da bò Cổ tưởng là ông hòa thượng bắt con bò buộc lại ngay cái gốc cây thôi thì con bò nó đi lạc vào trong chùa chắc chắn các nhà sư này sẽ không bao giờ gian tham để bắt bò của mình đâu thôi để chiều ông chồng của mình về rồi mình nói ổng lên nhận lại con bò đó còn bây giờ mình đến thì hòa thượng có một mình mình cũng phận đàn bà có một mình mà vào trong đó xin lại con bò thấy nó kỳ quá cũng nghĩ vậy cũng mới trở về chiều ông chồng đi rẫy về cũng mới nói lên trên chùa xin lại con bò đi con bò của mình nó xúc chuồng nó lên trên chùa mà tôi thấy ông hòa thượng ông buộc lại ngay cái góc cột đó lên đó cái ông này ông xin lại ông hòa thượng nó từ sáng giờ tôi có thấy con bò nào đâu tôi đâu có thấy đâu cái ông nói sao mà vợ tôi lên đây thấy rõ ràng mà hòa thượng nói vậy dẫn bà vợ lên cái bà vợ nói hòa thượng tôi thấy rõ ràng chứ không phải tôi nghe ai nói lại nghe mắt tôi thấy rõ ràng luôn hòa thượng bắt con bò hòa thượng cột nó lại ngay cái gốc cây bà ta ra ngay gốc cây đó bà chỉ thì ông hòa thượng biết rõ là hồi sáng mình giặt cái y mà cô này nhận lầm nói vậy rồi cái hòa thượng nói tôi nói là tôi không có bác bò của ai tôi cũng không thấy nó ở đâu hai vợ chồng tức quá mới lên hưa kiện trên quan làng quan làng mới mời hòa thượng lên hỏi có bắt bò người ta hay không hòa thượng mới trả lời tôi không có bắt vậy thì hai vợ chồng này đã du quan cho hòa thượng phải không không có quan vậy thì hòa thượng có bắt bò của người ta hả tôi nói tôi không có bắt vậy họ đã nói quan cho hòa thượng hả không có quan hòa thượng cứ không bắt không quan không bắt không quan khiến cho ông quan này ông nói tâm lý của hòa thượng này ông có vấn đề rồi thôi nhốt cũng lại đi rồi rồi cái sai người gửi thơ đó để mời đệ tử của hòa thượng lên để lãnh hòa thượng đi về chứ ông tâm lý không có vấn đề rồi hỏi ông bao nhiêu lần hỏi ông có bắt bò của người ta ông nói là không có bắt vậy thì người ta nói quan cho ông ông nói không có oan ức gì cả rồi rốt cuộc cái mời người đệ tử lên đệ tử mới ký tên ký tên vào trong cái tờ đơn bảo lãnh cho ông thầy mình về người đệ tử mới hỏi thầy ơi con hỏi thiệt thầy thầy có bắt bò của người ta không thầy đâu có bắt đâu có thấy con bò nào đâu mà bắt của người ta bắt để làm cái gì vậy là hai vợ chồng đó du quan cho hòa thượng hả du quan cho thầy hả nói không có quan mà thì sao mà không có bắt không có quan là sao cái ông hòa thượng này mới nói là tại sao ở giữa biển người mênh mông trăm ngàn người người ta không đổ thừa ai bắt bò của người ta ta đổ thừa mình chắc chắn đời trước mình cũng đã từng dung khống cho người ta như vậy thì quan ức cái chỗ nào phải không đâu phải khi khổng khi không cái gì nó cũng có nhân duyên nghiệp báo hết hòa thượng nói vậy thì người ta mới hiểu ra sẽ dĩ hòa thượng nói không có bắt mà cũng không có quan thật sự hòa thượng đâu có bắt bò của người ta đâu nhưng mà không có quan ức là gì sao hiểu được nhân quả thì có cái gì quan đâu quý vị đâu phải ngẫu nhiên không phải tự nhiên cái sự việc đó xảy ra trong cuộc đời của mình mà tất cả một bát cơm ta ăn một chiếc áo ta mặc tất cả những gì mà ta gặt hái trong đời đó là kết quả do chính nghiệp nhân mình gây tạo đó quý vị ơi còn kêu ca chỗ nào hơn còn đổ lỗi cho ai còn phiền giận trách ai không vui vẻ mà trả đi khi mà cái quả nó chín mùi rồi nó sẽ rụng nhưng mà nhớ đừng gieo tạo thêm cái nghiệp nhân xấu ác mới nữa đó là phương cách để cho chúng ta chuyển hóa xử lý những nỗi khổ niềm đau với cái cái phương pháp đó chính là quán về mặt nhân quả đó quý vị rồi phương pháp thứ hai thứ ba là để giúp cho chúng ta chuyển hóa khổ đau bất hạnh trong cuộc sống này đó là phương pháp quán về mặt nhân duyên hồi nãy là nhân quả nha còn bây giờ là nhân duyên cái gì nó cũng có duyên hết mà bây giờ nó hết duyên rồi quý vị có muốn nắm níu trở lại cũng không được tùy duyên đi quý vị chúng ta biết tùy duyên trong cuộc sống này thì quý vị sẽ chuyển hóa được khổ đau và kiến tạo niềm an vui hạnh phúc cho chính mình sống ở đời tất cả đều tùy duyên tùy thuận các duyên nhưng không để các duyên làm chướng ngại thì niết bàn cực lạc có đâu xa quý vị cực lạc niết bàn không đâu xa hết nhưng mà vì chúng ta không biết không hiểu về nhân duyên không biết tùy duyên mà chúng ta lại bắt buộc các duyên phải chiều theo mình đó là điều không thể được bắt buộc hoàn cảnh chiều theo ý mình bắt buộc con người phải làm vừa lòng mình đó là điều không thể được chúng ta chỉ biết tùy thuận các duyên đi cái gì nó cũng có nhân duyên hết tôi nói thí dụ một cái gia đình này hai vợ chồng đang sống hạnh phúc bên nhau với hai đứa con cô này cũng làm cô giáo nha giáo viên dạy học dạy cấp 2 một hôm cô đi đến chùa và cô ngồi cô khóc nức nở con đi giảng ngang cái cô mới chặn con lại và nói sư cô ơi sư cô sư cô có thể nào cho con xin 5 phút được không con mới dừng lại con mới nói cô ơi có việc gì cô cứ nói đi cái cậu mới nói sư cô cho con 5 phút để con nói nếu không á, một chút xíu nữa mà con chịu không nổi chắc con đâm đầu ra xe hơi cho nó cán con chết cho rồi đi sống làm chi vậy ông chồng của con phản bội con rồi sư cô ơi ngày xưa ông thương con dữ lắm ổng đòi chết đòi sống nếu không cưới được con là ổng tự tử ổng chết đó cha mẹ con đâu có đồng ý ổng đâu ổng qua gia đình ổng qua hỏi mấy lần mà gia đình con không có đồng ý ổng về ổng ổng lấy dao ông chặt cái ngón tay của ổng đó chặt ngón tay là hâm dọa nói rằng nếu mà bên kia không gả không gả con cho ổng là không phải chỉ một ngón tay thôi ổng có thể chết tự tử chết trước nhà con cho nhà con phải hối hận cả đời bị ám ảnh cả đời ông quyết tâm vậy đó con thấy ông thương con quá ông có tấm lòng đối với con như vậy cho nên ban đầu cha mẹ con cũng giải thích cho con nghe hư thật như thế nào phải quấy như thế nào thì con ban đầu cũng nghe lời cha mẹ không chấp nhận nhưng mà sao thấy cái sự quyết tâm của ổng ổng theo đuổi mình như vậy mà ổng thương mình thương chết thương sống như vậy cái cầm lòng không được cái chấp nhận và nói với cha mẹ mình rằng nếu mà sau này con có khổ thì con chịu con làm khổ liên lụy cho gia đình đâu cha mẹ cứ gả con cho cho anh ta đi cha mẹ của cô nghe nói như vậy bé thấy bên kia làm quá đi cái ông này ông làm dữ lắm ông đòi chết đòi sống mà thấy đứa con gái của mình khóc lóc nữa thôi thì gả đại cho rồi gả xong rồi còn nói một câu đây là con chấp nhận con chịu nếu có vui thì hưởng mà có khổ thì đừng có đem về nhà liên lụy khổ đau cho gia đình cậu nói chung sống với chồng bao nhiêu năm qua hạnh phúc như vậy đó mà bây giờ ông chồng của cô phản bội cô mà còn nói một câu như thế này nè cổ kể lại cái câu nói cổ lặp lại câu nói của ông chồng cổ làm cho cổ thương tâm đau xót cùng cực đó là bà có biết không cái nỗi ám ảnh nhất trong cuộc đời của tôi là mỗi một buổi sáng tôi ngủ tôi thức dậy tôi thấy được cái bản mặt của bà nói câu đó xúc phạm không quý vị ông nói là ông ám ảnh nhất là mỗi buổi sáng ông thức dậy ông thấy bản mặt của bà vợ này tôi với bà hết duyên hết nợ rồi sao bây giờ tôi thấy cái mặt của bà tôi ghét quá chừng tôi ghét không có ưa nổi luôn rồi ông có người khác ở bên ngoài cô này cũng nghe câu nói xúc phạm vào lòng tự ái của mình cũng như là chứng kiến cái cảnh chồng mình phản bội mình lén lút dụng trộm ở bên ngoài như vậy cổ đau khổ cùng cực luôn nhưng mà cổ nhất định ông chồng đưa đơn xin đề nghị ly hôn cổ nói tôi không ly hôn cổ nói như vậy tôi không ly hôn nếu mà bây giờ cổ nói với con nếu mà con ly hôn con là cô giáo mà đổ vỡ hạnh phúc gia đình thì con có đủ tư cách gì dạy học trò gia đình của mình thôi mà mình còn không gìn giữ được mà làm sao mình có khả năng để dạy học trò giáo dục học trò tốt đây học trò nó nhìn vào nó nói cô nói hay quá cô dạy giỏi quá cô dạy về môn văn cô nói hay cô dạy giỏi quá mà sao gia đình của cô cô không dạy cô không nói để cho đổ vỡ vậy cho nên cổ nhất định cổ không ký tên vào trong tờ giấy ly hôn và cổ có nói to nói nhỏ năn nỉ có rồi cũng không được ông nói thôi hết duyên hết nợ đường ai nấy đi đừng có buộc nhau nữa làm chi trói nhau làm chi bởi vì bây giờ tôi nhìn thấy mặt bà tuấn ưa nổi nhưng mà cổ không chấp nhận sự thật đó quý vị không có không có hiểu trên đời này cái gì nó cũng phải có duyên có nợ hết giờ có muốn nắm giữ cũng không được mà ông bỏ ông đi nửa tháng trời ở nhà cô điêu đứng ngày nào cũng khóc ngày nào cũng khóc bỏ dạy luôn dạy đâu có nổi đâu ăn không được ngủ không được là có tinh thần là có sức khỏe đâu mà đi dạy học cho nên cổ đang trong hoàn cảnh bế tắc cùng cực như vậy cổ đi đến chùa cổ mới nói sư cô ơi sư cô cho con một lời khuyên đi sư cô con phải làm sao chứ bây giờ ở trong hoàn cảnh này con chỉ muốn kết thúc mạng sống của mình chết đi chết là hết không còn khổ đau nữa thế con mới nói cô ơi cô nghĩ sai rồi đó chết không có hết đâu chết bỏ cái áo này mặc bỏ cái áo cũ mặc lại cái áo mới bỏ cái nhà cũ đi đến nhà mới để ở hôm nay cô có được một cái thân tướng thân người mà thân tướng của cô cũng đẹp đẽ chứ không có đến nội tệ đó là do cái phước duyên cái nhân duyên phước duyên cô đã gieo trồng trong nhiều đời nhiều kiếp cha mẹ cô sanh thân cô ra nuôi khôn lớn trưởng thành khó khăn gian khổ biết giường bao thân xác này là do cha mẹ của cô tạo nên đó cô quỷ hoại cô có tội bất hiếu với cha mẹ cô là cái thứ nhất cô còn hai đứa con cô chết rồi cô trốn tránh không làm tròn bổn phận của người mẹ hiền chăm sóc các con đó là cái lỗi thứ hai rồi cái lỗi thứ ba nữa là tại sao người ta không biết không thương cô nữa ta bỏ rơi cô bản thân cô lại không biết thương chính mình nữa hay sao mình phải tự biết thương mình chứ rồi bây giờ con cho cô một lời khuyên đây nè lời khuyên này con hỏi cô vậy chứ giả như nha một người nào đó mang một bản án tù chung thân rồi mà bây giờ người ta nói tuyên bố phóng thích trả tự do cho người đó mà người này lại bảo rằng không tôi không muốn tự do tôi muốn ở tù chung thân cô nghĩ trên đời này có ai như vậy hay không cái cổ ngồi cổ nhìn con cái cổ nói có còn chứ ai sư cô nói như vậy là con hiểu rồi tại là cổ là cô giáo mà cô hiểu con hiểu rồi con chứ ai chỉ có con mới ngu như vậy cô ơi gái mà có chồng giống như chim ở trong lòng vậy giống như mà bị người người bị ở tù con mới trích dẫn trong kinh tứ thập nhị chương đức phật dạy đấy đức phật nói nhân phiền ư thế tử thế tử thậm ư lao ngục lao ngục khổ tán thích chi kỳ thế tử vô viễn ly chi niệm khi đức phật dạy cho chư vị tỳ kheo thì ngài nói rằng người đời bị trói buộc trong dòng vợ con chẳng khác nào như là người bị giam nhốt trong cảnh ngục tù nhưng mà ngục tù của dương thế còn có ngài được phóng thích trả tự do còn trói buộc trong tình cảm liếng ái vợ chồng con cái đó đó là một một cái cảnh tù chung thân đó quý vị ơi không có ngày thoát ra được đâu bây giờ hết duyên hết nợ ông ta đã tuyên bố như vậy rồi cô có muốn nắm giữ lại cũng không được tại sao cô không nhận ra cái sự thật này chấp nhận sự thật này đi và tìm phương cách để giúp mình vượt qua khổ đau bế tắc đó khi mình sanh ra giữa cuộc đời này mình cũng sanh ra một mình chết đi cũng chết một mình cha mẹ ân hâm rồi cũng phải biệt vợ chồng nghĩa nặng cũng chia ly tình đời nào khác bầy chim chung nhau ngủ khi đại hạn đến thời mạnh ai nấy bay đi chúng ta đọc sanh đọc tử đọc hành đọc bộ đọc khứ đọc đọc lai sanh ra một mình chết đi một mình đến đây một mình và ra đi cũng một mình không ai đi chung đường với mình đâu vợ chồng có thương yêu cách mấy đi nữa mới ngày nào ông thầy non hẹn biển với cô đó bây giờ lòng người thay đổi rồi cái gì cũng sanh diệt vô thường không có cái gì bền chắc hết thôi hãy tùy duyên chấp nhận sự thật này rồi tùy duyên hết duyên hết nợ rồi nhẹ nhàng buông xả đi cô người ta tuyên bố phóng thích trả tự do cho mình rồi thì cô nên mừng cảm ơn họ đã cho mình có được một đời sống tự do tự tại đó mà mình nghĩ rằng suốt cả cuộc đời này áo trần khi đã lỡ mặc vào nợ trần không biết ngày nào trả xong đó bây giờ đã trả xong rồi người ta đi cái không chịu tôi muốn trả nợ hoài nắm giữ người ta ở lại có ai mà ngu vậy không cái cổ nói con chứ ai con đã biết rồi cái cổ đi về cổ về cổ mới gọi điện cho ông chồng cậu mới nói ông đem cái đơn ly dị đến đây tôi ký cho vừa nói xong chút xíu chưa đầy 15 phút là ông giọt tới rồi tại vì ông chờ cái đơn ly dị này nè để chia tài sản ra chia tài sản xong rồi là ổng có gia đình mới rồi cái cổ với ký tên xong cái cổ đưa cái tờ đơn ly hôn cho ổng xong cái cổ đứng dậy cổ bắt tay cái cổ mới nói thôi cảm ơn ông đã trả tự do cho tôi chúc ông được hạnh phúc đường ai nấy đi hết duyên hết nợ rồi thì không nắm níu để làm gì cái ổng mới nhìn cổ cái ổng mới nói ba má bà suối bà hả cái cậu mới nói không ba má nào suối tôi hết trơn tôi cái sự việc đổ dở với ông rồi tôi cũng không dám về nói với ba với má tôi đâu tại vì ba má tôi ngày xưa đâu có chấp nhận ông đâu mà tôi đòi mà tôi đòi một hai là con khổ con chịu con sướng con nhờ con khổ con chịu con làm liên lụy gia đình đâu cho nên giờ tôi đâu có dám về nói với ba với má tôi vậy sao bà tự nhiên bà đòi bà ký tên ly hôn vậy Em nói cô Lan ở chùa Ân Thiền á Cậu suối tôi đó Nghe nói như vậy ông cũng ngạc nhiên Hỏi ông cậu suối hả Cậu nói rằng Cậu nói với tôi rằng có ai mà người ta Đang ở tù chung thân mà bây giờ người ta tuyên bố phóng thích trả tự do cho mình cái mình nói không tôi không muốn tự do tôi muốn ở tù chung thân một câu nói đó đã làm tôi giác ngộ rồi tôi cảm ơn ông đã trả tự do cho tôi và chúc ông được hạnh phúc rồi cô nói xong rồi cô nói giờ đưa đơn đi rồi ra tòa đó chia tài sản như thế nào tôi chấp nhận như thế đó không có sao hết tôi còn hai đứa con nếu ông nghĩ tình thì ông cho cái phần nào cho con ông thì ông cho cũng có chia đồng điều 50 50 cũng không sao hết mình còn sống đây mình còn tạo ra nữa nhưng mà có trói buộc nhau hết duyên rồi hết nợ rồi trói buộc nhau cũng làm khổ đau cho nhau mà thôi nhờ cũ suy nghĩ một cách tích cực về mặt nhân duyên vậy cho nên không bao lâu quý vị cổ nguôi ngoai được thời gian rảnh rỗi sau khi đi dạy xong cổ gửi con cổ bán trú á, sau khi đi dạy xong cái cổ đi đến chùa tụng kinh cổ niệm phật rồi cổ nghe pháp cổ tu chiều cái cổ đến cổ rước con cổ về cái mấy mẹ con vậy sống ở với nhau như như thế cổ thấy hạnh phúc quá rồi 6 tháng sau cái ông chạy về ông năn nỉ cái cổ nói thôi tôi đâu muốn ở tù chung thân nữa đâu đó ai mà thoát khỏi cảnh tù ngục bây giờ lại chui đầu vào giống như con chim mà nó, nó sổ lồng nó bay ra khỏi cái lồng rồi giữa cái bầu trời bao la nó tự do quá mà nó đông ngu gì chui vào chiếc lồng dù cho chiếc lồng đó có sơn son thép vàng đi nữa nhưng mà cũng là ngục tù mà thôi phải không quý vị hiểu được điều này đi tùy duyên mà sống cũng như quý phật tử trong lúc tuổi già đó thì quý phật tử cũng tùy duyên con nó có đói như thế nào thí dụ nha nó đối xử không tốt với mình cái quý vị nói tại ngày xưa mình có tốt với cha mẹ mình đâu mà bây giờ mình đòi con mình tốt với mình rồi bây giờ mình có muốn nó tốt cũng không được thôi mình chấp nhận sự thật này và mình nghĩ rằng biết đâu nó đối xử với mình như vậy cho nên mình mới biết được ta bà là khổ để mình phát tâm tu học Phật pháp có đủ hành trang tư lương ngài bỏ báo thân này mình vĩnh biệt luân hồi được vãng sanh tây phương cực lạc thế giới để giải thoát hoàn toàn dòng sanh tử luân hồi của ba cõi sáu đường phải không quý vị nhờ đó mà chúng ta mới phát bồ đề tâm mới tu học phật pháp có khổ mới tu quý vị ơi thiệt đó nghe ở trên đời này thường khi là chúng ta gặp hoàn cảnh khổ đau thì mình mới tìm đến phật phải không Phật ngồi đó chứ lắng nghe không biết bao nhiêu nỗi niềm tâm sự của chúng sanh đi đến phật ơi cứu con với phật ơi con khổ quá toàn là khổ mà vui không có tìm phật quý vị khổ là tìm phật cho nên chúng ta đừng có sợ sợ trốn cũng không khỏi mà phải nhận diện rõ khổ đau là quy luật là sự thật của cuộc đời này và chúng ta phải tìm phương cách để giải tỏa để chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau nếu chúng ta biết quán về mặt nhân duyên cái gì hãy để tùy duyên đi quý vị còn nếu mà quý vị không tùy duyên trong cuộc sống mà bắt các duyên hoàn cảnh các duyên chiều theo ý mình đó là điều không thể được mà bản thân mình còn làm chưa vừa lòng mình thì quý vị bắt ai làm vừa lòng mình rồi thêm cái gì nè không biết nhân duyên không biết tùy duyên cho nên gặp gia đình con dâu á, nó đối xử tệ với mình cái đi từ đầu trên đến sớm dưới nói xấu nó nó cũng đâu có vừa đâu nó đi đến chùa nó nói xấu luôn bà bà mẹ chồng á thì đi trên đầu trên xóm dưới nhà này nhà nọ gặp ai là nói xấu đứa con dâu của mình à còn đứa con dâu thì nó cũng đâu có vừa nó đi đến chùa nó mét nó nói sư cô ơi sư cô bà má chồng của con á sư cô đừng thấy bà ta ở bên ngoài thì đạo đức vậy nghe chứ bà đạo đức dởm đó chứ bà về nhà là bà quậy kinh khủng luôn không ai chịu đời nổi bà giặt mắt khó khăn bắt lỗi bắt phải mà thêm cái tật ích kỷ nữa sư cô ơi nó cũng nói xấu lại à nếu mà mình thương nó thì nó thương lại mà chúng ta không thương người thì đừng hòng người ta thương và đối xử tốt đẹp với mình cái gì nó cũng có nhân duyên hết quý vị nó cũng có quả báo cho nên quý phật tử nếu trong gia đình con con dâu hay là con rể gì đó nó đối xử với mình không tốt thôi tùy duyên đi nghe quý vị con ruột của mình em mình nuôi nó mình sanh nó ra mình nuôi nó lớn lên mà mình còn chưa nhờ một ngày nào huống chi con của người ta sanh ra bây giờ nó về làm dâu nhà mình nó phục vụ cho mình mỗi ngày như vậy là quá tốt rồi có có phước nhiêu hưởng bấy nhiêu đi quý vị ơi đừng có đòi hỏi để làm gì và mình xem nó giống như con ruột của mình mình thương nó đi thì nó sẽ thương lại mình nếu mà mình đối xử tốt với mọi người thì cuộc đời này không có dông phụ mình đâu thì quý vị sẽ chuyển hóa được những bế tắc khó khăn khổ đau trong cuộc sống đời thường của mình qua phương cách quán về nhân duyên cũng như qua phương cách biết tùy duyên mà sống sao cũng được hết nó đối xử tốt với mình mình sống thêm vài năm nữa không tốt mau chết sớm bỏ cái thân này về tây phương cực lạc đổi lấy cái thân kim cang bất hoại do qua sen quá xanh được không quý vị quán như vậy là chúng ta chuyển hóa được những nỗi khổ niềm đau phương cách thứ tư đây cũng là một nghệ thuật để giúp cho chúng ta chuyển hóa khổ đau cũng bằng tinh thần chánh tri chánh kiến chánh tư duy thì đức phật dạy chúng ta điều gì ngài bảo rằng chúng ta hãy quán từ bi đi quý vị quán từ bi nghĩa là sao gặp bất kỳ một hoàn cảnh nào đến với mình người đời họ phá hoại mình Họ tìm đủ mọi cách để gieo rắc tay ương quạng quạ cho mình Chúng ta mở trải tấm lòng từ bi yêu thương tất cả Luôn ban vui cứu khổ cho tất cả chúng sanh Vì chúng ta càng thương họ nhiều hơn Là vì mình có được một cái nhân duyên thù thắng Mình đi đến chùa, mình học Phật, mình nghe kinh, mình hiểu về nhân, về quả Cho nên mình biết cái nào là thiện, cái nào là ác Điều nào nên làm và điều nào không nên làm còn người ta bất giác vô minh giống như người mù mà đang mò mẫm đi trong bóng tối của đêm đen người ta đâu có biết cái gì là thiện là ác là tội là phước đâu người ta mới tạo cái nhân như vậy thì chúng ta là một người tỉnh giác là một người có đầy đủ thắng duyên nghe học Phật pháp quý vị phải thương những người kém phước thiếu duyên đó nhiều hơn là oán hận nha quý vị phải thương người ta nhiều hơn là oán hận bây giờ con hỏi quý vị có cô phật tử cổ đến chùa và cổ à, buồn cổ giận cổ tức cổ mới nói cô ơi nhà con cái thằng con rể của con không biết sao mà nó uống rượu riết mà bây giờ nó mắc phải một cái chứng bệnh thần kinh tối ngày nó quậy thần kinh nhẹ thôi chứ không phải là nặng nhưng mà tối ngày nó cứ quậy nó đập đồ nó phá đồ rồi ban đêm ban hôm nó không có ngủ nghe gì hết nó đi lục đồ ăn nó làm mình phát sợ luôn vậy đó đồ ăn bao nhiêu nó lục cái nó đổ trong cái nồi nó trộn trộn trộn lên nó ngồi nó ăn một cái nồi cơm vậy mà nó ngồi ăn sạch hết 12 giờ khuya hay còn nói nó giống như là quỷ vậy đó rồi bây giờ nó còn quậy quọ mình nữa chứ mình đi đâu cái nó hỏi bà đi đâu tao đi đâu mắc mớ gì mẹ tao phải nói cho mày nghe cái nó chặn đường lại nó nói tôi không cho bà đi bà giỏi bà bước lên xe thử coi tôi xì bánh xe đó nó không cho đi nó cản vậy đó rồi cậu nói nó bây giờ nó bị thần kinh nặng rồi cho nên nó tối ngày nó không quậy phá con cái này thì nó cũng chửi nó cũng cũng kiếm chuyện khác để nó chửi rủa con con ban đầu con ráng con nhịn nhưng mà bây giờ con chịu đời hết nổi rồi sư cô ơi không nhịn nữa mày chửi tao tao chửi lại mày mày đánh tao tao đánh lại mày mày phá đồ của tao tao đập đồ của mày cái con mới nói cô ơi cô đã nói rằng con rể của cô mắc phải chứng bệnh thần kinh rồi không lẽ cô cũng thần kinh giống nó hả phải không quý vị người ta đã mắc bệnh thần kinh rồi người ta không làm chủ dòng cảm xúc của mình người ta mới như vậy không lẽ mình cũng thần kinh giống như nó sao vậy mình với nó có khác nhau chỗ nào mở trải tấm lòng từ bi ra đi với cô ơi chỉ có lòng từ bi thì mới giúp mình hóa giải hết những oán hận quán kết cái đó không ai tại sao mà tại sao nó không tìm ai nó quậy nó phá mà nó tìm mình cậu nói tối ngày vợ nó nó không quậy mà nó quậy mình thì cái đó gọi là quán kết đó, quan gia trái chủ đó chỉ có lòng từ biên mới quá giải được thôi chứ nó chửi cô cô chửi lại nó nó đập đồ của cô cô đập đồ lại nó nó thần kinh cô cũng thần kinh vậy sao đâu mình quán cái chỗ này đi rồi mình biết rõ là người ta đã bất giác vô minh hoặc là hỏng bình thường thì trách làm chi quý vị càng thương xót cho người đó nhiều hơn nhờ vậy mà quý vị mới chuyển hóa được khổ đau bất hạnh trong cuộc sống của chính mình chứ nếu mà quý vị cứ oán cứ hận cứ giận cứ trách cứ phiền thì quý vị càng phiền não khổ đau nhiều hơn nữa đó nghe quý vị cho nên đức phật dạy chúng ta quán về mặt từ bi yêu thương tất cả ai đó phá hoại mình thương xót cho người ta đã tạo nghiệp xấu rồi đó đã tạo cái nghiệp nhân đó là người họ đã bất giác vô minh rồi thương họ nhiều hơn quý vị có nhiều người nói thử làm sao mình có thể thương được một người chuyên gia quậy phá mình nó giống như là quỷ thì sao mình thương nổi nhưng mà nếu chúng ta cứ cho người ta là quỷ thì người ta chắc chắn sẽ phá mình và mình cứ chấp vào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 không phải mình ngu mà đó là trí đâu quý vị người trí mới như vậy vì sao vì người trí tuệ mới biết rõ ta trồng dưa ta được dưa ta trồng đậu ta được đậu ta gieo nhân nào ta gặt hái quả báo đó ta hoàn toàn là người chủ để kiến tạo xây dựng cuộc đời mình thì đâu gì cái xấu dở của người khác mà biến mình trở thành một kẻ tội đồ bất hạnh phải không quý vị đâu phải vì xấu dở của người khác mà làm mất đi cái quý của mình mỗi người hãy giữ cái quý của mình đi quý vị quý vị đã có được niềm tin đối với tam bảo đối với nhân quả quý vị đã có được một đời sống đạo đức nguyện y theo lời phật dạy mà hành trì dứt các điều ác làm các việc lành sống đời đạo đức và quý vị đã có được cái sự hiểu biết đúng đắn như vậy đó là thiện căn phước đức nhân duyên mà ta đã gieo trồng trong nhiều đời nhiều kiếp cho nên hôm nay chúng ta mới trùng phùng tam bảo thính văn pháp âm và phát khởi lòng tin sâu sắc như vậy còn những người kia họ kém phước họ thiếu duyên họ không nghe được phật pháp cho nên họ đâu biết đâu là thiện đâu là ác đâu là tội đâu là phước họ đang lủi vào trong bóng tối của vô minh của tạo nghiệp họ đang xa lầy đó quý vị họ rơi vào hố sâu của tội lỗi mình là cái người mà đang thông dong tự tại đi ở phía trên thì mình thấy người xa lầy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 cũng cùng chung một xóm cùng rủ nhau đi chùa hai bà bạn kết thân như vậy đó mà không biết sao thân nhau nhưng mà có một chút chuyện rồi cái kết thù kết quán với nhau và coi nhau giống như là kẻ thù vậy đó. từ khi mà trở mặt coi nhau như là kẻ thù thì nhà sát dách nhau á cái gì cũng kiếm chuyện được hết quý vị hồi đó thì tình cảm thì khác do một cái chuyện hiểu lầm nhau rồi cái bây giờ coi nhau giống như kẻ thù hàng ngày giống như là bị mà kim nó châm vào mắt của mình nó thấy bên ta cái gì là bên đây mà khó chịu rồi còn bên kia mà thấy bên này mà được cái gì là bà nọ bà bực bội rồi tại vì mình ghét ai mình không muốn cho người đó được hạnh phúc cái tâm ác nó khởi lên mà người thấy người ta đau khổ thấy người ta gặp rủi ro lúc này khoái lắm khoái chí lắm thích lắm còn nói một câu đáng đời vừa cho vừa đáng đời cái đó là ác tâm khi thấy người ta gặp rủi ro bất hạnh không may mắn mà chúng ta khởi lên cái ác tâm như vậy nó hoại đi cái thiện tâm của mình nó hoại đi bồ đề tâm của mình rồi đó quý vị hai bà bạn với nhau có chút hiểu lầm nhau và thề với nhau rằng sống để già chết mang theo rồi sao nữa quý vị gặp nhau ở giữa đường là bà này gặp bà kia là quay mặt chỗ khác nha chịu đời không nổi rồi tức không muốn gặp mà tại sao mà quan gia nó cứ đối đầu nó cứ gặp nhau mãi à cho nên ngày nào cũng phiền não hết quý vị có một hôm nọ hai bà đi đến chùa thì đồng xe nó ngừng lại rồi hai người bước xuống thì sao mà cũng đụng nhau ở ngay cái cổng chùa nữa chứ người ta mới nói rằng á, quan gia sao mà nó cứ đối đầu hoài cái cô này cổ mới quay mặt chỗ khác thấy cái cô kia bước vô chùa cô này cũng quay mặt chỗ khác không thèm nhìn rồi cái ra kêu xe hồi nãy xe chở tới nơi rồi đó nha bây giờ kêu xe đi về ờ, gặp với huynh đệ khác hỏi ủa xong vô tu nói thôi tôi không vô tu bởi vì tôi sợ quỷ nó ám ảnh tôi tức là nói cái bà kia là quỷ ám ảnh mình rồi cái bà trong kia thì nói mai phước à chứ nếu bữa nay mà tôi vô tôi gặp quỷ đó tôi khỏi tu luôn tại sao chi vậy cho nó mệt vậy quý phật tử quá giải nhau bằng lòng từ bi đi quý vị chỉ mỗi người biết khiêm cung biết nhận lỗi mình để sửa lỗi mình còn ai đúng ai sai cứ mặc kệ người phận mình lo giữ phận mình thôi nếu ta cứ tìm lỗi nơi kẻ khác ấy thế là ta đã lỗi rồi đó quý vị nếu quý vị không nuôi dưỡng và phát triển lòng từ bi Dù cho chúng ta có niệm Phật Mà cái câu niệm Phật của mình đó nha Mình nói là tôi niệm một ngày mấy chục ngàn câu Tôi niệm miên mật luôn mà không phát triển được cái tâm từ bi Có nghĩa là công năng niệm Phật của quý vị không có kết quả vì sao vậy từ bi tâm chính là bồ đề tâm đó quý vị ơi tâm bồ đề nó có hai chủng tử chủng tử thứ nhất là từ bi chủng tử thứ hai là trí tuệ người phát tâm bồ đề đó là phát tâm yêu thương đối với tất cả chúng sanh để ban vui để cứu khổ cho chúng sanh rồi cái người có cái cái chủng tử thứ hai là trí tuệ thì giác ngộ hiểu rõ được nhân quả thiện ác báo ứng mà người mà không có được cái lòng từ bi thì người đó chưa phát được bồ đề tâm dù tu bao nhiêu công đức phước lành đã trở thành ma nghiệp hết sở dĩ kinh hoa nghiêm đức phật nói không chân hợp phát bồ đề tâm mà tu tạo các công đức đó thì nó sẽ tu tập các thiện pháp nó sẽ trở thành ma nghiệp tại vì sao vậy quý vị tại vì đời này mình tạo phước đời sau đời thứ hai mình sẽ hưởng phước nhưng mà mình không có phát tâm bồ đề thì nó sẽ thành phước hữu lậu thôi người tạo cái phước đó sẽ lưu chuyển trong ba cõi sáu đường mà đời này tạo phước đời sau hưởng phước quý vị nhìn ra hiện tại bây giờ có nhiều người đang hưởng phước hữu lậu đó quý vị sống một đời sống xa đọa trụy lạc lắm người như vậy phải không để rồi cái kiếp thứ ba phải chịu khổ cho nên hãy chân hợp phát bồ đề tâm mà tâm bồ đề nó có hai chủng tử từ bi và trí tuệ không thể thiếu lòng từ bi quý vị niệm phật kiểu nào không cần biết một ngày mấy thời cũng không lấy đó để tính công với phật đâu mà niệm như thế nào để phát triển được lòng từ bi hỷ xã phát triển được bốn cái đức tính này thì xem như quý vị đã tương ưng thành công rồi đó quý vị thành tựu rồi đó còn niệm phật mà không phát triển được từ bi hỷ xã mà nó lại phát khởi tham sân si mạng thì sai rồi quý vị ơi nó sẽ đưa mình lẫn quẩn lanh quanh trong vòng ác đạo đó lên xuống nổi trôi hoài với thân phận của người lữ khách cho nên hôm nay quý phật tử dù gặp bất cứ một hoàn cảnh chướng ngại nào làm khổ đau cho mình thì quý vị chỉ cần trải cái tâm từ bi mở rộng ra yêu thương tất cả ai đối với ta như thế nào ta tin vào nhân quả và cũng không có làm não hại bất kỳ một ai một việc ác nào dù nhỏ không làm một việc thiện nào dù nhỏ cũng chớ bỏ qua đây là phương cách thứ tư để giúp cho quý vị kiến tạo một cảnh giới tịnh lạc niết bàn ở tại nhân gian bởi vì đức phật đã từng dạy chúng ta hận thù diệt hận thù đời này không thể được từ bi diệt hận thù là định luật nghìn thu đối với vị sống với hận thù là sống trong cảnh giới địa ngục trần gian sống với sự phẫn nộ buồn giận là chúng ta đưa mình vào trong cảnh giới địa ngục đó hãy tự giải thoát thân mình ra khỏi cảnh giới địa ngục đó bằng tấm lòng từ bi rộng mở tha thứ yêu thương tất cả đi quý vị khi quý vị có được cái sự thông cảm lắng nghe và tha thứ cho người thì một cái tấm lòng của quý vị mở trải ra như vậy ở đâu quý vị cũng sống bình an và hạnh phúc hết tại vì ở chỗ nào cũng yêu thương hết ở chỗ nào mình nhìn thấy mọi người mình cũng mở trải một cái tình cảm lai láng mà Đức Phật đã từng dạy rằng đa tình thị Phật tâm tâm Phật có rất nhiều tình cảm Và tình cảm này được gọi là tấm lòng từ bi thương xót chúng sanh Giống như là cha mẹ thương con Dù đứa con có ngỗ nghịch, có bất khiếu, có đối xử tệ bạc Chúng ta vẫn thương yêu tất cả Dù người ta có đối xử với mình như thế nào để nhân quả phán xử Vẫn thương xót người đó Vì tất cả chúng sanh là cha mẹ đời quá khứ của mình Và là chư Phật đời vị lai đó quý vị đó là phương cách thứ tư quán từ bi là một nghệ thuật để giúp cho chúng ta chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau và chuyển hóa những oán hận thù hằn trong cuộc sống để đem lại sự bình an giải thoát cho mọi chúng ta rồi phương cách thứ năm đức phật dạy chúng ta đó là phương cách để giúp cho chúng ta chuyển hóa khổ đau bất hạnh chính là quý vị quán tất cả những nghịch cảnh chướng duyên đó là một phương cách để rèn luyện cho mình có được ý chí nghị lực Và vượt qua thử thách được hay không Đó là do nghị lực ý chí của chúng ta có mạnh mẽ hay không Kính thưa quý Phật tử Gặp nghịch cảnh cái chúng ta hối tâm Gặp cái gì chướng ngại cái chúng ta bỏ cuộc Mà người có một cái nhìn hấu đáo rồi thì cái sự chướng ngại nghịch cảnh này biết đâu là một phương cách để cho chúng ta rèn luyện cái ý chí của mình và mài dũa cái tự ngã của mình vì con người chấp ngã nhiều lắm quý vị con người càng thành công bao nhiêu thì ngã mạng bấy nhiêu con người mà có sự thành tựu thì con người dễ dàng khinh khi người khác ỷ lại cho nên có chút sự trục trặc thất bại trong cuộc sống này có được chúc cái chướng duyên đó biết đâu đó là một phương cách để cho mình có cơ hội nhìn lại và xem như những chướng ngại đó là trợ duyên cho mình để mình rèn luyện cái ý chí nghị lực của mình kiên cường hơn và lấy những thất bại đó là mẹ đẻ của sự thành công nhà tâm lý họ phân tích như thế này khi con người rơi vào cái chỗ bế tắc khó khăn chướng ngại thì có hai trạng thái tâm lý phát sinh trạng thái tâm lý thứ nhất đó là thối lui ngã gục không có đủ sức để đứng dậy để vượt qua bởi vì đi đến đường cùng rơi vào chỗ bế tắc rồi họ không có đủ nghị lực để vượt qua cái họ ngã té ngã nằm chèm bẹp luôn suy sụp tinh thần đó là trạng thái tâm lý thứ nhất gọi là siêu thoái trạng thái tâm lý thứ hai nếu người này ở trong nghịch cảnh mà phấn đấu quyết tâm Thì tạo cho người đó có một sức mạnh tinh thần mạnh mẽ Và họ vượt qua được Thì đó là cái trạng thái siêu thăng Cố lên, cố lên Vượt qua được rồi thì thành công trên mọi lĩnh vực Nhà tâm lý học họ phân tích như vậy Đức Phật của chúng ta Ngài dạy như sau Ngài bảo rằng dù ở trong bất kỳ một hoàn cảnh nào Chúng ta cũng phải củng cố niềm tin phấn đấu trong cuộc sống để nương vào cái sức mạnh của sự quyết tâm đó thì chúng ta sẽ vượt qua được hết chiến thắng bản thân mình đó mới là chiến công oanh liệt nhưng ở giữa bãi chiến trường ta có thể thắng ngàn ngàn quân giặc chưa gọi là thắng tự chiến thắng bản thân mình mới là chiến công oanh liệt vẻ vang quý vị mà chiến thắng được mình đây là người phải có đầy đủ sự quyết tâm phải có ý chí kiên cường dũng mạnh cho nên ai trải qua những nỗi khổ niềm đau nhiều đó quý vị mà họ vượt qua được rồi cái quý vị thấy người này mạnh mẽ lắm phải không còn cái người mà gặp một chút gì khó khăn chướng ngại cái họ suy sụp tinh thần thối lui hoặc ngã gục thì chúng ta biết người này tinh thần họ yếu đuối lắm và cái câu nói của thế gian nhà giàu đứt tay bằng ăn mài đổ cả ruột ý nói điều gì nói là cái người mà không có đầy đủ nghị lực quyết tâm đó quý vị gặp việc nhỏ chút xíu à phiền chút xíu à khổ chút xíu à chứng ngại chút xíu mà làm cho dữ thổi phồng phóng đại lên trời ơi trên đời này không ai khổ bằng tôi sao tôi khổ dữ vậy nè trời nhưng mà người có nghị lực rồi nói không sao đâu không sao đâu chuyện này nhỏ mà tôi còn gặp nhiều cái chuyện còn dữ dội hơn còn cái việc này đâu có gì đâu vượt qua được hết nè quyết đi quyết tâm đi cố lên cố lên cái nhờ cái năng lực của tinh thần mạnh mẽ nhờ cái ý chí và sự quyết tâm đó thì người đó sẽ vượt qua được cái khúc quanh của cuộc đời vượt qua được những chướng ngại khổ đau trong cuộc sống gặp nghịch cảnh chướng duyên đó là một cơ hội để mài dũa cho mình mài mòn cái tự ngã của mình cũng như là một phương cách để giúp cho chúng ta nâng cao cái sức mạnh của tinh thần mà quý vị nên nhớ rằng khi chúng ta tu càng cao đó giống như người bước trên lầu cao càng cao thì gió nó lộng nhiều quý vị nó gió nó lộng mạnh tu càng cao thì ma chướng càng nhiều cho nên nói đường tu nhiều gian khổ ma chướng trải hàng xa nghịch thuận duyên khảo đảo thương ghét nợ quan gia ở trong nghịch cảnh đừng sợ quý vị lấy cái nghịch cảnh đó là cái phương cách để hỗ trợ cho mình mài dũa cái tự ngã của mình và quyết tâm kiên cường vượt qua tạo cho mình sức mạnh tinh thần mạnh mẽ để không có việc gì khó chỉ sợ là lòng mình ngại khó thôi đường tuy khó không phải khó vì ngăn sông vì cách núi mà khó là vì lòng người ngại núi e sông có nhiều vị phật tử nói sao bây giờ con không dám tu à, tu tập mà miên mật mỗi lần phát bồ đề tâm tu tập miên mật hạ thủ công phu niệm phật gác bỏ muôn duyên chí hướng cầu sanh tây phương cực lạc thì lúc này gặp ma chướng nó đến với mình dữ dội lắm cái vị phật tử này không tin hiểu sâu sắc về nhân quả cũng như bản thân của vị đó không đầy đủ sự quyết tâm cho nên nói rằng bị nghiệp nó đổ con bị nghiệp nó đổ rồi cho nên bây giờ thôi để tu từ từ trả nợ từ từ mà trả nợ dồn vậy chịu không nổi không đủ sức để trả cho nên con trả từ từ không dám tu gắt của kiệu mà tu gắt chừng nào thì ma chướng nhiều chừng đó không lẽ quý vị muốn là mình cứ lẩn quẩn lanh quanh hoài ở trong vòng sanh tử luân hồi của ba cõi sáu đường mà không biết không muốn nhanh chân rảo bước trở về cố hương của mình hay sao Cố hương đã cách biệt bao ngày Phiêu linh đất khách lạc loài khổ đau Xót xa chẳng nhớ làm sao Khuyên ai thức tỉnh cùng nhau trở về đi quý vị Mà trời đã về chiều Tuổi của mình mỗi ngày một xế chiều Nhìn lại đạo tràng nào cũng vậy Các vị toàn là cao niên cái tuổi xế chiều sống ngày nay khó bảo đảm được ngày mai còn chần chờ gì nữa quý vị chẳng lẽ chúng ta chờ đến lúc tử thần xuất hiện rồi lúc này mới nói ông ơi ông nán lại cho tôi mà tôi còn nhiều việc thiết tha tôi chưa có làm sao bây giờ không làm đợi cho ông ta xuất hiện rồi mới năn nỉ cầu xin được không quý vị Diêm Dương đã định tam canh tử định bất lưu nhân đáo ngũ canh Diêm Dương đã định canh ba anh phải chết không cho anh chờ đợi hẹn đến canh năm đâu mà xin hư với quý vị dù trong cuộc sống hiện tại có những người nói tôi không có khổ tại vì quý vị không nhận diện ra thôi không nhận diện ra cái lẽ thật này và không chấp nhận sự thật nói tôi không có khổ gì chứ nhà cao cửa rộng mà khổ gì xin hư quý vị với quý vị nếu không khổ vì tiền tài vật chất thì cũng khổ về về gì hân già bệnh tật có không có khổ vì những mong cầu không vừa ý không có khổ gì mà thương yêu mà phải xa lìa chiều tự cửa mẹ thường hay ngắm xót buồn thương một bóng hình ai tỉ tê dế khóc than dài năm canh thao thức trong hoài tin con con nó đi làm ăn xa những ông cha bà mẹ ngồi mòn mỏi trong chờ ngày lễ ngày tết chủ nhật cho nó về thăm mình trong chờ từng cú điện thoại cái đó cũng là khổ đó quý vị rồi có khổ gì đến lúc tuổi già rồi sao nữa khổ đủ thứ hết ăn không có ngon ngủ không yên giấc đi đứng phải nhờ người ta dìu đỡ nghe quý vị rồi khổ dìu quan gia nó theo nó báo đời mình nè quan gia là ai vậy không ai xa lạ hết trong gia đình của mình đó nó là quan gia trái chủ nó làm khổ não mình hoài nó tối ngày nó cứ khảo tiền khảo bạc mà nếu không khảo tiền khảo bạc thì nó quậy quọ nó khiến cho mình phải điên đảo không có được yên ổn khổ đó tại vì mình không nhận ra thôi trăm ngàn vô lượng thứ khổ và quý vị suy xét thêm thôi từ khi mình mở mắt chào đời cất lên tiếng khóc đầu tiên để báo hiệu cho sự khổ cho nên nói lọt lòng là đã khóc tu hoa cái kiếp phù sinh kiếp đọa mà vui sướng có chăng như gió thoảng sống còn tan tác giữa phong ba vậy mà mình đâu có biết đó là khổ nhận khổ mà cho là vui rồi lớn lên chút xíu nữa nha chạy cùng làng cối cuối sớm đi búng dây thun đi nhảy cò cò đi sân móng giò sân móng tay lai rai giữa đầu đường xó chợ rồi kết nợ quan gia rồi làm mẹ rồi làm cha rồi làm ông rồi làm bà rồi già rồi bệnh rồi chết rồi lết vô cái hòm cuộc đời là thế thôi mà mình đâu có nhận diện rõ đâu đức phật khi ngài thuyết minh cái chân lý đầu tiên trong tứ thánh đế Bài pháp đầu tiên Ngài chỉ dạy cho năm anh em ông Kiều Trần Như tại Lộc Giả Vườn Nai Đó là tứ thánh đế, tứ diệu đế Bốn cái chân lý lẽ thật của cuộc đời Mà cái chân lý đầu tiên khổ đế Khổ là cái chân lý là lẽ thật Ta phải nhận diện ra nhưng không phải nói khổ đau Để cho chúng ta tiêu ma đi ý chí đời khổ quá chết để hết khổ Không phải vậy đâu nha Mà khổ để cho chúng ta nhìn thấy rõ được cái bản chất của nó lẽ thật của nó rồi thì quý vị phải học cái chân lý thứ hai mà Đức Phật dạy tập đế nguyên nhân của những nỗi khổ niềm đau đó là do đâu đoạn trừ đi quý vị chúng ta biết khổ mà không đoạn cái nhân gây ra đau khổ cho nên nói sao mà tôi khổ hoài tại vì gieo nhân thì nó có quả thôi muốn chấm dứt cái quả khổ thì phải đoạn trừ cái nhân gây nên đau khổ mà cái nhân nào gây nên đau khổ vậy là do tích tập các thứ phiền não tham sân si đó quý vị phải đoạn trừ nó đi rồi đức phật lại trình bày cái chân lý thứ ba là diệt đế là cảnh tịch diệt diệt trừ các phiền não khổ đau cảnh giới an lạc giải thoát đó là cái quả nghe quả vui đó rồi ngài mới chỉ cho chúng ta đạo đế là chân lý thứ tư là con đường là phương pháp tu tập để có được niềm vui hạnh phúc an lạc giải thoát tịch diệt niết bàn đó chúng ta ngày nay có đủ duyên nghe học phật pháp ngày chỉ rõ nỗi khổ đau rồi đoạn trừ cái nhân đi quý vị đừng tiếp tục gây tạo những cái nghiệp nhân xấu ác khi cái quả nó trổ rồi chúng ta trốn đường nào cũng không khỏi nhân quả đâu mà chính mình là người gặt hái rồi quý vị hãy thực hiện theo lời phật dạy tu tập để gieo trồng cái nhân tốt lành hưởng được cái quả an vui và hạnh phúc trong bài học nghệ thuật để chuyển hóa khổ đau ngày hôm nay con đã trình bày cho quý vị qua năm phương pháp chỉ dựa vào tinh thần chánh kiến chánh tư duy thôi là quý vị sẽ vượt qua được những bế tắc khổ đau trong cuộc đời này để kiến tạo niềm an vui hạnh phúc cho chính mình cái thứ nhất là quý vị quán về mặt so sánh cái thứ hai quán về mặt nhân quả thứ ba quán về mặt nhân duyên thứ tư quán về mặt từ bi và thứ năm quán đó là một cơ hội để cho chúng ta mài dũa rèn luyện chính mình để có được ý chí và nghị lực kính chúc cho toàn thể quý phật tử thực hành được một trong năm pháp quán đó để đời sống hiện tại của quý vị có được phương pháp chuyển hóa những khổ đau và niềm vui hạnh phúc luôn có mặt chào đón bước chân của chúng ta kết thúc xử lý hoàn toàn những nỗi khổ niềm đau đó đừng để dai dẳng bởi vì nó là một căn bệnh ung thư lây lan đó quý vị nó sẽ làm lây lan ra không phải chỉ khổ đau cho chính mình mà khổ đau cho tất cả những người chung quanh mình nữa và không phải chỉ khổ đau một đời này mà nó làm khổ đau cả kiếp tương lai nữa quý vị kính chúc cho toàn thể quý phật tử đầy đủ chánh tri chánh kiến chánh tư duy sáng suốt nhận diện ra rõ ràng những nỗi khổ niềm đau và biết được cái phương cách xử lý chuyển hóa để đời sống hiện tại luôn được an lành và hạnh phúc thành tâm nguyện chúc đạo tràng luôn nghiêm túc kiểm thúc thân tâm tự viện tòng lâm trang hòa ánh đạo chư tăng ni truyền giáo hàng Phật tử vân hành tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo A Di Đà Phật con trân trọng kính mời toàn thể quý Phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng nguyện đem con đức